đúng không ạ đặc biệt trong cái giai đoạn uh, covid thế này nữa đúng không ạ chúng ta ở nhà nhiều nữa đúng không ạ nên ra là cái việc mà để cho gia đình mình an là rất quan trọng cái chuyện thứ hai nữa đó là cái việc mà chúng ta sẽ báo hiếu cái công đức của gia tiên tức là đây cũng là cái dịp mà chúng ta có thể mua thêm quần áo mũ mã những cái đồ ờ, vàng mã nếu như mà anh chị mà muốn đúng không ạ thì để mà chúng ta làm lễ tín biếu hay là tiến tặng cho cái người âm đúng không ạ cũng là cái lễ mà chúng ta có thể là vào cái thời điểm đấy cũng là cái thời điểm mà chúng ta đặc biệt là nhà anh chị nào mà thờ Phật tại ra thì đây cũng cái tháng này cũng là cái tháng rất là quan trọng nó giống như là tháng thiên nguyên như là dần riêng thì đây là cái tháng mà chúng ta cần phải đều đặn cái việc mà hành lễ vào những ngày giờ cũng như là trì kinh như vậy thì ờ, tôi sẽ phân cái việc tại gia này thành ba nhóm cái nhóm thứ nhất đó là nếu như trong nhà anh chị mà có bàn thờ Phật đúng không ạ thì trong cái rằm tháng 7 là tối thiểu là 16 ngày còn nếu không thì bách tức là đủ dòng tháng 7 tức là đủ 30 ngày thì là tốt nhất hàng ngày anh chị sẽ lên hương và trì kinh à, lên hương và trì kinh vào một giờ nhất định thông thường người ta có thể à, nếu như mà anh chị mà tùy theo cái kinh anh chị chỉ ở nhà hàng ngày như thế nào hay anh chị được các pháp tu các thầy hướng dẫn như nào thì anh chị làm như thế còn nếu không thì đơn giản nhất thì chúng ta có thể chỉ thập chú hoặc là ngũ hội thần chú hoặc là anh chị uh, chú đại bi đại bi thần chú hoặc là uh, bát nhã mà đa mà đa tam kinh thần chú thì cũng có thể là đạt được những ước nguyện và khi mà chúng ta hành ngoài cái việc mà trì kinh hàng ngày thì chúng ta nên hành lễ bằng cái việc mà quỳ lạy ở trước cái ban thờ để sám hối cho cả một cái năm thì thông thường thì đối với cả ban thờ vật thì chúng ta sẽ hành lễ năm lễ hoặc chín lễ thì uh, nếu như mà đối với cả cái phần ban thờ gia tiên thì uh, chúng ta có thể trong từ ngày 1 đến cái ngày 15 đến ngày 16 thì chúng ta sẽ làm cái nghi thức lễ gọi là nghi tạ ơn gia tiên thì chúng ta làm một nghi thức lễ tạ cũng như là lễ cúng rằm tháng 7 cho gia tiên tại gia anh chị có thể uh, từ làm từ ngày 10 cho đến ngày 15 uh, ờ, từ 10 đến ngày 16 căn cứ vào ngày thứ bảy chủ nhật nào cũng được sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị cái lễ uh, nên là nếu như mà rằm tháng 7 thì nên là anh chị nên làm cái lễ thuần là đồ chay thì nó sẽ tốt hơn là làm cái lễ mà sử dụng cái đồ mặn bởi vì là trong cái lễ này thì do là âm phủ mở cửa ngục cho nên là vong linh âm nhiều cho nên ra là chúng ta việc chúng ta sát sinh hay là việc chúng ta mở cái cửa hoặc là chúng ta làm cái lễ mặn thì nhiều khi nó lại phản tác dụng đó. cái điều tiếp theo nữa đó là ngoài cái lễ đấy ra thì những trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, trong Sài Gòn chúng ta chúng ta có ba thần tài ngạn đi đúng không ạ thì chúng ta hay có cái lễ cúng ở ngoài gọi là cúng vô ờ, hồn các đảng ấy ạ thì ờ, khi mà chúng ta phải sử dụng đúng cái văn lễ